mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới trái đất nhiều người tin rằng những sinh vật ngoài hành tinh đã tới trái đất hàng ngàn năm trước chúng gây ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của loài người và ẩn chứa một âm mưu đáng sợ trong vài năm qua rất nhiều tài liệu được giải mật cho thấy quân đội và chính phủ nhiều nước rất quan tâm đến UFO và những chuyến thăm của người ngoài hành tinh tới trái đất là có tồn tại. Câu chuyện về các UFO hiện đại được cho là bắt đầu sau sự kiện xảy ra hồi đầu tháng 7 năm 1947 đơn vị quân đội Mỹ đồn trú tại Roswell, New Mexico, Hoa Kỳ, nhận được tin báo từ một người nông dân về việc phát hiện một vật thể bay không xác định trên cánh đồng. Chính phủ Mỹ cho rằng đó chỉ là một khí cầu thời tiết bị rơi, nhưng lại từ chối cung cấp thêm thông tin. Trong khi dư luận và người dân luôn tin rằng đây là một đĩa bay của người ngoài hành tinh. Một số người từng chứng kiến sự việc này đã ghi lại trong di chúc của mình cho con cháu. Điều này khiến rất nhiều người tin rằng vụ đĩa bay rơi là có thật và giới khoa học Mỹ đã dựa vào việc nghiên cứu các mảnh vỡ để sao chép và đưa ra các phát minh đột phá mới, trong đó có cáp quang, mạch điện tử, tia laser và transistor. Cùng với sự phát triển của các thiết bị chụp ảnh và ghi hình, những ghi nhận về sự xuất hiện của UFO ngày một nhiều hơn tần suất nhìn thấy các vật thể lạ được ngay cả các phi công lái máy bay quân sự dân sự cho biết là rất thường xuyên, đặc biệt là tại các khu vực đang xảy ra chiến sự hoặc thiên tai. Nhiều ý kiến phản bác cho rằng những gì chụp được chỉ là do hiệu ứng ánh sáng hoặc thời tiết. Nhưng ngày càng nhiều các video được công bố có nguồn gốc từ các hệ thống quan trắc hiện đại của chính phủ hay các camera gắn trên các máy bay chiến đấu tối tân sự nở rộ của các bằng chứng khiến các nhà nghiên cứu UFO tin chắc rằng UFO là có thật và chúng đến từ các hành tinh xa xôi bên ngoài trái đất. Greer, một chuyên gia về UFO tin rằng người ngoài hành tinh thực sự tồn tại và họ đã đến trái đất từ thời xa xưa. Các bằng chứng này có rất nhiều trên các hình điêu khắc, hình vẽ và ghi chép từ các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà. Greer cũng tin rằng chúng ta có bằng chứng mạnh mẽ để tin rằng người ngoài hành tinh đã đến hành tinh của chúng ta. Nhưng những điều này đã bị chính phủ các cường quốc giữ bí mật trong nhiều thập kỷ để bảo vệ hiện trạng kinh tế và địa vị chính trị. Và câu hỏi được đặt ra là họ tới trái đất với mục đích gì? Theo Ria, những vị khách này không đơn thuần tới trái đất chỉ để tham quan, mà chắc chắn còn ôm giữ một mục đích bí mật nào đó. Phải chăng những người ngoài hành tinh tới để giúp sức cho sự phát triển văn minh của nhân loại? Câu hỏi đặt ra là nếu họ tới với mục đích tốt thì tại sao phải giấu mình? Chẳng phải những người có mục đích bất hảo mới hay lén lút hay sao? một trong các giả thuyết có sức thuyết phục nhất của một triết gia người Trung Quốc chính là người ngoài hành tinh muốn chiếm hữu cơ thể người. Với trình độ khoa học công nghệ vượt trội, họ thừa sức khai phá tài nguyên trên các thiên thể và tinh cầu trong vũ trụ thay vì một trái đất quá nhỏ bé. Thứ duy nhất có giá trị với họ trên địa cầu chính là cơ thể người cơ thể người là một trong các cấu trúc tinh vi và phức tạp nhất trong vũ trụ và những người ngoài hành tinh vốn thân thể kém u mỹ hơn thèm khát điều này không chỉ vậy trong vũ trụ chỉ duy nhất con người với cơ thể đặc biệt của mình mới có thể tu luyện đề cao tầng thứ thoát khỏi quy luật thành trụ hoại diệt trong khi đó, người ngoài hành tinh không thể tu luyện với cơ thể khiếm khuyết đan điền của họ. Người ngoài hành tinh từ lâu biết rằng vũ trụ đang dần đi đến hủy diệt, duy chỉ có đề cao tầng mới mong thoát khỏi đại nạn diệt vong. Dù với kỹ thuật cao siêu và các thiết bị đi xuyên không gian, nhưng nếu không đề cao thì họ vẫn bị tuyệt diệt. Để đạt được tham vọng to lớn này, người ngoài hành tinh ngay từ rất sớm đã tới trái đất để can thiệp có chủ đích vào sự phát triển của nền văn minh. Đặc biệt, bắt đầu từ cuối thế kỷ 18, họ gián tiếp tác động, truyền cấp cho con người kiến thức, công nghệ, tạo ra sự bùng nổ của các cuộc cách mạng công nghiệp, làm mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Bề mặt, sự phát triển đó giúp năng suất lao động tăng lên, của cải nhiều hơn, cuộc sống thuận lợi hơn nhưng môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, con người cũng ngày càng mất đi cuộc sống bình thường. Loài người trở nên phụ thuộc quá nhiều vào máy móc, họ dán mắt vào các thiết bị điện tử, lười lao động, ít giao tiếp, tư duy cũng dần thoái hóa. Internet ngoài những lợi ích cũng khiến con người ngày càng tiếp xúc dễ dàng hơn với đủ thứ loạn bậy, đạo đức suy đồi nghiêm trọng, con người không còn chuẩn tắc hành vi nữa mà ngày càng thoái lùi vì nhân tính, bày đàn. Đặc biệt, vào những năm cuối thế kỷ 20, kỹ thuật biến đổi gen và nhân bản vô tính được người ngoài hành tinh bơm vào đầu các nhà khoa học. Nếu việc này phát triển và nhân rộng sẽ chính là lúc chúng đạt được mục đích của mình. Người ngoài hành tinh sẽ ồ ạt xâm chiếm cơ thể con người, khi đó nhân loại sẽ nhanh chóng bị diệt vong. Nhiều người cho đây là một giả thuyết viễn tưởng là hư cấu, nhưng những người tu hành và có công năng không lạ gì với sự thật này chúng ta vẫn thở và vẫn tin có không khí dù không nhìn thấy những bằng chứng, nhân chứng và các luận chứng trên đều có thể là sự thật nếu chúng ta không tự giới hạn mình trong một cái khung kiến thức hạn hẹp. Chắc chắn sự cởi mở, dám đón nhận những điều mới mẻ, những tri thức khác hoàn toàn với các quan niệm bạn từng được học mới có thể giúp con người mở rộng thế giới quan và đạt được các giá trị cao hơn. Khi đó, mọi người sẽ tự hỏi làm gì để thoát khỏi người ngoài hành tinh hay làm thế nào để thoát khỏi quy luật thành trụ hoài diệt của vũ trụ khi người học trò sẵn sàng người thầy sẽ xuất hiện sẽ có người trả lời nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu